màu thắm tinh thần ai hò lơ hò lơ bao ngày đêm vui cùng gió sương đất muối ngoan cường nuôi rừng giữ đất quê hò lơ hò lơ tai ta nghe tiếng rừng hớn hở rừng nuôi đất đai nuôi màu xanh thắm tinh thần ai hò lơ hò lơ bao ngày đêm vui cùng gió đất muối ngoan cường nuôi rừng như đất quê một màu xanh đất mũi cà mau ta tô cho thắm sắc xanh việt nam nào cùng nhau yêu lấy rừng xanh nâng lên muôn đời màu xanh đất quê